À, xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương đến từ kênh bất động sản Phan Thiết. Thì hôm nay tôi đang có mặt tại nút giao cao tốc dầu dây Phan Thiết cắt với đường Hàm Kim Tiến Thành. Đây là tuyến đường sẽ đi thẳng xuống siêu thành phố biển Nova World Phan Thiết. Cái điểm nút giao này sẽ đi vào thành phố Phan Thiết khoảng 14 km. Thì cao tốc dầu dây Phan Thiết có chiều dài là 99 km đi từ thị trấn Long Thành dầu dây đi ra thành phố Phan Thiết và có thiết kế là 6 làn xe với tốc độ di chuyển là 120 km một giờ. Hiện tại tiến độ tháng 9 năm 2022 thì mọi người có thể thấy là tuyến cao tốc đã được trải thảm nhựa trên rất là nhiều đoạn đường và dự kiến thì chỉ còn khoảng 120 ngày nữa thì tuyến cao tốc Dầu dây Phan Thiết sẽ được thông xe vào cuối năm 2022. Thì hiện tại cao tốc Dầu dây Phan Thiết đang được làm với một cái tiến độ thi công rất là tốt thì sau khi mà tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết thông xe thì Novago Phan Thiết là một trong những dự án lớn hiếm hoi mà đi từ Sài Gòn ra tới dự án gần như là 100% là đường cao tốc trên màn hình mọi người có thể thấy cái đường màu đỏ là đường Hàm Kiềm Tiến Thành có mốc lối giới là 37 m cùng thiết kế 6 làn xe thì sẽ đi từ cái điểm giao này xuống Nova Vua Phan Thiết với khoảng cách khoảng 10 km từ điểm giao trên màn hình đi xuống quốc lộ 1A 4 km rất là thuận tiện để anh chị có thể di chuyển thì đây là một cái video flycam bay từ trên cao để cập nhật tiến độ hiện tại của tuyến cao tốc này thì mời anh chị hãy đón xem thì tôi là Phương đến từ kênh bất động sản Phan Thiết chuyên nhận kỳ gửi các sản phẩm về bất động sản tại thành phố Phan Thiết và tư vấn các dự án bất động sản nghỉ dưỡng như là Nova World Phan Thiết, Summerland Mũi Né rất là nhiều cái dự án bất động sản biển đang được rất là nhiều nhà đầu tư ở trên cả nước hiện tại rất là quan tâm thì anh chị quan tâm đến bất động sản tại khu vực thành phố Phan Thiết hoặc là các cái bất động sản dự án thì hãy liên hệ hoặc inbox cho tôi qua cái số điện thoại tôi bỏ trên màn hình bằng Zalo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.